Câu hỏi số 4. Theo các bạn, rắn hai đầu và rắn chín đầu, con nào có thật? U là trời, hãy hùng anh em ơi, con rắn đã đáng sợ rồi mà cái con rắn hai đầu như trong truyền thuyết lại có thật trên đời. Con rắn này không chỉ có hai đầu mà nó còn bị bạch tạng và sống được đến 8 năm liền. Câu 5, đố các bạn, mèo thiên thần và nhân mã, con nào có thật nhỉ? Do nhiều anh em không tin vào những câu chuyện thần thoại thì mèo thiên thần là có thật. Chú mèo có cánh này quê ở Trung Quốc, từ khi sinh ra đã có hai cái cánh ở trên lưng như cánh chim và dài tới 10 cm. Mặc dù không thể bay, nhưng chú mèo này vẫn có thể cử động được hai cánh, một sự đột biến quá cute phải không? Câu 6. Ếch trong suốt và bồ câu voi, con nào có thật nhỉ? trong suốt là có thật, bạn sẽ không thể tin được là trên đời này lại có một con vật trông như cái túi bóng thế này đâu. Với lớp da trong suốt có thể nhìn rõ nội tạng, xương, thậm chí cả nhịp tim đập cũng nhìn thấy hết luôn. Các nhà khoa học đã bắt gặp khoảng 60 con ếch trong suốt như thế này, ảo thật đấy.